chào mừng ờ, quý các bạn đến với kênh video của điện máy Cường Linh thì hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý các bạn máy ờ, cắt tít ốc ờ, mini gia đình dành cho quán ốc hay là tiệm quán bán ốc nhỏ và vừa thì đây là tổng thể bên ngoài của máy với gia đình cắt từ 10 đến 15 kg 20 kg ốc một ngày thì dùng máy này rất là hợp lý quý vị và các bạn có thể ờ, mỗi lần sử dụng quý vị và các bạn có thể cắt được một ờ, kg gam ốc tươi và cắt từ 2 đến 3 phút là nó sẽ cắt xong một mẻ ốc thì mỗi lần các bạn có thể ờ, cần ốc để xào quý vị và các bạn có thể rửa sạch bỏ vào thì chỉ cần 2 đến 3 phút là chúng ta sẽ có một có ốc để đưa ra xào Đấy, rất là tiện lợi vừa tươi vừa ngon mà lại rất là nhanh tiết kiệm công sức đây là bên ngoài của máy thì máy được làm à, vỏ bằng nhựa như thế này bằng nhựa cứng nhựa cao cấp rất là cứng à, gọn nhẹ có cái tay cầm ở đây đấy máy thì có cân nặng 10 à, kg chạy à, điện gia đình motor 0,37 kW đấy motor dây đồng đây là ra điện vào của máy ở đây đầu điện vào ở đây ở đây thì có băng dính dính ờ, kín ở đây để đề phòng quý các bạn lúc trong lúc sử dụng thì ờ, nước có thể chảy vào đấy thì chúng tôi đã băng dính ờ, hết tất cả đây đấy băng dính rất là kín máy thì ở đây là cái đầu vào của máy này chúng ta đổ ốc vào ở đây thì ốc nó sẽ chảy vào và trong lúc sự uh, máy quay thì nó sẽ cắt hết ốc sau đấy chúng ta kéo cái này ra và ốc sau khi cắt xong nó sẽ chảy ra đây đấy rất là tiện lợi mỗi lần cắt thì quý vị có thể cắt được một kg ốc đấy rửa sạch bỏ vào và chúng ta cắt đi đây là cái uh, dao cắt của máy này đấy dao cắt bằng làm bằng hợp kim rất là chắc chắn rất là bền cho dù ờ, cắt ốc cứng nó cũng cắt được còn đây là các lỗ để ờ, ốc lúc mình ờ, dùng thì các đuôi con ốc nó sẽ lọt vào cái lỗ này và các cái dao này chạy qua thì nó sẽ cắt luôn cái đuôi đấy là nguyên lý hoạt động của máy thì chúng tôi đã nghiên cứu để đây lúc nào cái lưỡi dao nó quay đến ở cái góc này thì nó sẽ trùng với cái hàng à, cái lỗ này đấy cứ quay một vòng thì nó sẽ đến cái hàng lỗ tiếp theo đấy quay vòng tiếp theo nó sẽ đến à, cái hàng tiếp đấy rất là đều để không à, bỏ sót con ốc nào máy thì truyền đồng bằng hệ thống dây cu loa nó có cái dây như thế này còn đây dây cu loa này thì chúng tôi tặng quý vị quý vị và bà con dự phòng này đấy sử dụng lâu ngày ờ, có thể ờ, trùng thì chúng ta dùng cái dây này để thay thế máy có thể ờ, cắt được đít ốc từ 4 ly đến 9 ly đấy thì sau khi cắt thì cái đường tròn cái đường kính ở đuôi con ốc sẽ là khoảng từ 4 ly đến 9 ly thì tùy theo nhu cầu cũng tùy theo từng loại ốc của quý vị và bà con để có thể đặt hàng mua về sử dụng cho nó phù hợp hợp lý đấy máy thì ờ, thiết kế cũng bằng chân đế ở đây rất là chắc chắn ở đây đấy gọn nhẹ chỉ 10 11 cân chúng ta có thể sách ờ, ra sách vào rất là tiện lợi sau khi cắt xong chúng ta có thể cất đi rất là thoải mái sau đây ờ, tôi sẽ bật thử máy lên cho quý và các bạn cùng xem đấy anh sẽ hiện ra đình máy quay rất là êm đây từ bên trong hoạt động của máy như thế này máy quay rất là êm và ổn định chúng ta chỉ cần bỏ vào con máy lên con đấy chờ khoảng 2 đến 3 phút là có thể tắt ờ, cắt xong một béo đấy rất là chắc chắn thống truyền động của máy thì nằm ở cái phần này thì ờ, quý các bạn có nhu cầu mua máy cắt đít ốc thì ờ, vui lòng ờ, liên hệ đến máy Cường Linh địa chỉ ở 923 Giải phóng Hoàng Mai Hà Nội hoặc qua số điện thoại chúng tôi để trên góc màn hình quý vị và các bạn có thể liên hệ để được tư vấn cũng như là báo giá tốt nhất tư vấn sử dụng con máy nào cho phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình